em chào chị Hồng Vân chào em. em chào anh Quyền Linh nha Chào em à Em chào các anh chị ở tại trường quay ạ à. Em chào bạn nam ấy kia <laughs> Chào em Em tên là Thanh Tâm Em 29 tuổi Và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị Quảng Nhưng Ngãi. mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh à. Mời bạn trai Em chào anh Quyền Linh Em chào chị à, Hồng Vân Chào dạ bạn nữ bên kia Và cùng quý vị khán giả Em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi Em đến từ Nghệ An Và hiện tại... làm việc ở đâu? em đang làm việc ở bên ờ, quận gò vấp và sinh sống ở gò vấp luôn anh em làm về gì dạ công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ kinh doanh về gì em bên công ty quảng cáo anh à kinh doanh quảng cáo bên kia ngân hàng được á rồi em em ờ, điểm mạnh điểm yếu em giới thiệu chút xíu về mình đi vâng ơi em được cái đó là em rất là tự tin ừ. em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân ừ. dạ em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó ừ. ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè ừ. à. cũng dễ thương nè vui nè rồi à, em thì thích lắng nghe người khác tâm sự ừ. với lại là nhà em có cân đít nên em rất là yêu thích trẻ con đó là những điểm mạnh đúng không dạ đúng rồi ạ à còn em có cái tật xấu gì không tật xấu của em á thì là tại vì ờ, em ít nấu ăn á cho nên là em nấu ăn thì ờ, không được có ngon cho lắm hát thì cũng không có được hay hát không được hay hả dạ. thì không nhưng mà thích hát không rất thích hát chị vậy hả à, em có thể thể hiện ca hát ca khúc hát ở đây được không ạ được, được chứ được, trời được, ơi được. hay quá nào mời em à, gái Vậy là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì Hãy nói cho em nghe một câu thôi Một, hai, ba, năm anh có đánh giờ nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có Anh hãy đến ôm em ngay đi Rồi em xin cảm ơn ạ à. <laughs> Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua Anh ơi Ơi Một, một hai ba năm á Anh có đánh đôi nhịp nào không? có không anh anh phải đổ mồi hột hết trơn rồi đó coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo phần thắng nghiêng về bên à, nhà nữ bối rối bên này ra em gái à. à, bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm khuyết điểm của mình dạ, à, em xin nói tới cái à, điểm của em trước rất là ừ. nhiều thì em là người rất là ít nói hay thức khuya ừ. và đôi lúc cũng có hơi nóng tính rồi còn cái uh, ưu điểm của em là hay thương người hay giúp đỡ người khác và biết nấu ăn thích ca hát biết làm các công việc nhà luôn tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi à, em chính thức thì có hai mối tình chị mối tình dài nhất của em á là 3 năm 3 năm rồi mối, mối tình thứ hai được nhiêu mối tình thứ hai thì à, hơn 5 tí chị vậy hả dạ rồi cách đây bao lâu rồi à, hơn một năm rồi chị tại sao lại chia tay em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay à, tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó ừ. với lại bạn ấy quá bận ừ. ừ. và em chủ động chia tay luôn dạ vâng ạ à để mình tìm mỗi cơ hội khác cho mình cũng mà bản lĩnh đó ha bản lĩnh chứ còn em trai em trải qua mấy mối tình rồi dạ mối tình chính thức thì em đã trải qua bốn mối tình ạ bốn mối chính thức hả dạ. cũng gấp đôi ta dạ. rồi dài nhất là mấy ờ, mấy năm em tình uh, dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm sâu đậm tới 4 năm tại dạ. sao chia tay thì người à, bạn nữ kia là bên đạo công giáo anh à bên, bên bạn gái kia có đạo không à, em theo đạo phật anh linh ơi rồi vậy là tốt hợp cái này trong đạo phật mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu mối tình à, ngắn nhất và gần đây nhất là hai năm anh ngắn nhất bởi hai năm đây, luôn à, cách đây một năm rồi sao chia tay bạn nữ hay ghen quá anh bạn gái bên kia có ghen không à, em ghen à, có chọn lọc anh ơi có chọn lọc <laughs> nhớ nha bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha bây giờ bạn trai bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào mẫu người bạn gái em muốn tìm ờ, dễ nhìn một chút ạ dễ nhìn Hiền. bên kia rất dễ nhìn luôn dạ. rất, nghe rất giọng tự tin luôn. thôi đúng Cao rồi từ một mét năm mươi trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác ừ. còn dạ. gì nữa em chỉ đơn giản vậy là đủ có mẫu hình lý tưởng nào không kiểu tròn tròn tròn tròn có chị hồng tròn loan không Ủa ờ, giống ờ, ca sĩ dương hồng loan ấy <laughs> dương hồng loan à đúng rồi bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa ờ, bà mối dư, hồng dư luôn dư, dư luôn ông anh ơi dư hả dạ còn em sao em hình mẫu lý tưởng của em em thì đừng nói với chị là là hình mẫu là anh quyền linh nha à, em phải cụ thể hơn chứ chị cụ thể đi dạ à, ngoại hình á thì phải cao hơn em ở tầm mét sáu tám trở lên ừ. dạ ờ, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Có luôn. Dạ. Đó. Ờ, anh ơi, anh có gia trưởng không anh? À, không em. anh có vũ phu không ạ? À? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. nào mà mà mà nhận là ông à, vũ em phu? Em ăn hiếp anh thôi à. <laughs> Thì à, người đó phải uh, có tính tự lập, ừ. Ờ, không quá phụ thuộc vào gia đình. Ừ. Dạ. Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương xinh Đó, xắn. ta tự tin dạ. vậy là dạ. đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ ờ, nói nhiều, ích kỷ, dạ. em có nói nhiều không vậy cưng ờ thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi hơi nhiều quá thân nói nhiều có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói, nói vui thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó nói hoài nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không dạ, vui rồi. vẻ thì là em đồng ý đúng dạ, không dạ, đúng rồi. yên tâm em đàn gái thấy vui lắm rồi vân thấy là hỏi ờ, người đúng thân rồi. được rồi đó hỏi đi ừ. vân em đi với ai hiện tại thì em đi với chị của em à ừ. em xin chào anh quyền linh và chị hồng vân xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình à, em xin giới thiệu em là chị dâu của tâm tâm nhà em thì là một người sống tình cảm à, tự lập rất là cao có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn mềm mỏng với tâm một tí còn về bạn trai bên này á thì em thấy là ngoại hình ổn công việc ổn định qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà thẳng thắn có nhiều điểm cũng phù hợp với tâm thì ờ, đó là nhận xét của em còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của tâm xin cảm ơn rồi cảm ơn em, em. Bạn trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với à, bản thân của em ạ Bản thân dạ, à, Lời đầu tiên à, xin à, gửi lời, lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân à, Cùng toàn thể khán giả với hội nhà gái bên này Em là bản thân của An thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó Thì đúng như vậy luôn An, An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc nó mới nóng còn à, đối với bạn nữ bên này thì em cũng ờ, có một lời nhận xét bạn nữ bên rất là xinh xắn à, nói chuyện thì nói chung rất tự tin nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn dạ em xin cảm ơn em cảm ơn em trai mở rào đi mở nào bắt đầu không gian này của mình nha an nha cố lên nào hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình dạ em chào anh chào em dạ đứng lên tặng quà liền e à, anh có món quà tặng à, cho em dạ thì hy vọng mà sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á thì à, mỗi lần em mua món gấu này em xin nhớ đến anh dạ em cảm ơn anh à, em cũng có một con món món quà nhỏ tặng anh thì à, trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn à, ờ, hội yếu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy à. anh nhớ đọc xong anh phản, phản hồi lại cho em nhé rồi cảm ơn em dạ rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho trời ơi hợp với bộ đồ quá nè lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào qua cách nói chuyện thì em thấy anh à, khá chín chắn ạ à nhưng mà hát rất hay anh anh hay run lắm à con sao ạ à? thì um, gái thế nào xinh ngoài tiên liệu dễ thương xinh em cảm ơn anh ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh một cái hiểu lầm nhỏ thôi thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho êm đẹp chứ anh là một người rất là có chính kiến dạ. anh thì cũng có hiểu nhưng mà không không phải là cái bên gia đình bên mẹ mẹ anh anh còn mẹ thôi thì mẹ đúng mà à, mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được mẹ em dạ. sai mà anh bênh em cũng được cái dạ. gì mình làm đúng thôi dạ. chúng ta không còn thời gian nữa còn 30 giây nữa bạn trai muốn nói gì với bạn gái có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha 30 giây bắt đầu đi em à cho anh à, nắm tay em thì anh cũng mong à, anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn dạ uhm, kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ Thôi kết quả sẽ biết rồi trở về ghế đi các bạn chúng ta để tay vào bấm các bạn bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý nếu trái tim mình rung động mình sẽ bấm nút nếu không rung động không cần bấm nút chuẩn bị ba tiếng đếm bắt đầu một hai hai mà ông bấm rồi đó ba hết thời gian người ta làm rất đúng luật nè ba người ta mới bấm à, chúc mừng hai em nắm tay được rồi đó à, em à, xin nắm tay em dạ cưng quá nè ở đó thủ tục đầu tiên kìa em dạ, xin vâng. phép đi chỉ cho em hôn chúc em dạ thời dễ thương quá à rất là nhẹ nhàng tình tứ nhẹ nhàng, trời tình cảm à. ừ. nắm tay thật chặt lên nha mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha em có hỏi ảnh là một hai ba năm có có đánh rơi nhịp nào không ảnh vẫn chưa trả lời em sao em trả lời liền đi em có em <laughs> nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi ôm liền <laughs> trời ơi dễ thương quá trời ơi thả thính dễ thương như trời